ngoài kia bao nhiêu câu ca tình nhân thơ than khắp thế gian nghe như con sông trôi nghiêng ngả anh buông lời bao nhiêu lệ trên bước chân để biết em ra đi không khi nào trở lại nói đi em sương gió trong người oan trái name